Chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc Lê Đồng Tháp Thì hôm nay em xin hướng dẫn bà con kỹ thuật để giữ con ốc con khi nó mới nở Về cái à, đặc tính của con ốc mới nở á, là sau khi nó nở từ 1 đến 3 ngày nó sẽ bắt đầu à, biết ăn Thì à, khi giữ ốc con thì bà con nên lưu ý một số đặc điểm sau các cái loại thức ăn mà tốt nhất để chúng ta giữ ốc con đó là thứ nhất đó là mớp non em cũng xin ờ, gửi đến bà con về cái ờ, các cái phương pháp để dưỡng con ốc ờ, con khi nó mới nở thì em xin gửi đến bà con hai phương pháp thứ nhất phương pháp dưỡng ốc con trong cái thùng xốp à, em xin qua phương pháp thứ hai đó là phương pháp à, dưỡng con ốc con trong cái mùng lưới thì cái phương pháp dưỡng ốc con trong mùng lưới này là em đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản ocean, a cave A dream that no one could save A shelter, a whole act A light that died with the night You and I, we got our differences bà con đã biết á, nuôi con ốc thì chúng ta chỉ mua giống một lần và làm sao thì chúng ta sẽ tự tạo con giống để à, gây nuôi cho các à, vụ sau thì hôm nay nhiều khách hàng bên em đã liên hệ để hướng dẫn và tư vấn về cách để dưỡng ốc con hôm nay thì em xin làm một video để hướng dẫn bà con về kỹ thuật dưỡng ốc con cũng như về các cái đặc tính của con ốc con khi nó mới nở và giới thiệu đến bà con hai phương pháp để dưỡng con ốc giống về kỹ thuật dưỡng ốc con á, thì khi mà bà con ấp trứng sau 15 à, ngày thì trứng sẽ nở xuống cái à, bể nở về cái phần ấp trứng thì em đã hướng dẫn à, chi tiết ở một cái tập khác bà con có thể tham khảo ở dưới cái phần mô tả em sẽ để cái link dưới phần mô tả đây thì vào mỗi buổi sáng bà con sẽ vớt cái con ốc nó mới nở ra chúng ta sẽ đưa vào cái bể dưỡng ốc con cái nguồn nước của cái bể dưỡng là phải nước phải sạch chúng ta có thể sử dụng cái nguồn nước mà chúng ta nuôi con ốc lớn đó chúng ta để dưỡng ốc con thì dưỡng ngót con thì chúng ta có thể dưỡng trong thùng xốp hoặc là trong cái mùng à, lưới về cái à, đặc tính của ngốc mới nở á, là sau khi nó nở từ 1 đến 3 ngày nó sẽ bắt đầu à, biết ăn và chúng ta có thể là cho ốc ăn sau một ngày nở một đến 3 ngày đầu tiên chúng ta mà cho ăn nhiều quá và để thức ăn nhiều quá nó sẽ làm dơ nước nên chúng ta chú ý là cứ ăn vừa phải thôi và con ốc con mà khi nó mới nở thì độ thích nghi nó rất là cao nó có thể thích nghi được với tất cả các nguồn nước khi mà ngóc mới nở thì nó chỉ ăn được các cái loại thức ăn mềm mềm hoặc là bị già và con có thể cho ăn các cái uh, lá rau muống lá um, mồng tơi non mớp non thì các loại thức ăn đó chúng ta sẽ rửa sạch thì sau khi mà con ốc nó bắt đầu từ ngày thứ tư nó sẽ bắt đầu ăn mạnh lên và bà con sẽ cho à, thức ăn nhiều lên thì khi dưỡng ốc con thì bà con nên lưu ý một số đặc điểm sau thứ nhất là về cái nguồn nước thì phải là sạch đặc biệt là chúng ta dưỡng trong cái thùng xốp thì chúng ta phải thay nước thường xuyên thì chúng ta nên thay từ 1 đến 2 lần trong một ngày về cái thức ăn thì thức ăn phải sạch nó không được nhiễm các cái loại thuốc hóa học cái thức ăn thì nó phải mềm và non còn nếu mà chúng ta để già nó ăn không được khi mà chúng ta dưỡng con ốc con á, mà nó bị chết hàng loạt hoặc là khi dưỡng trong thùng xốp nó bò lên đó, là do cái nguồn nước hoặc là do thức ăn nó bị nhiễm thuốc hóa học thì khi mà bà con dưỡng nâu ốc được trong à, sau một tuần sau một tuần dưỡng thì chúng ta có thể sức à, con giống chúng ta có thể chuyển ra các cái à, môi trường lớn hơn để nuôi lên thương phẩm cái độ tuổi của con ốc nó càng thấp thì độ thích nghi rất là cao các cái loại thức ăn mà tốt nhất để chúng ta dưỡng ốc con đó là thứ nhất đó là mớp non trái mớp à, non chúng ta bỏ vỏ chúng ta thái mỏng ra thứ hai là lá rau muống lá mồng tơi tất cả đều phải là non nó mới ăn được thứ ba là bèo cám thì bèo cám thì tới ngày thứ tư tới ngày thứ tư thì con ốc nó sẽ bắt đầu ăn mạnh lên nên chúng ta sẽ cho bèo cám nhiều hơn còn về hàng đêm thì chúng ta có thể cho thêm ăn cám gạo nhưng mà với số lượng rất là ít tại vì con ốc còn nhỏ nên chúng ta chỉ để ít thôi để chừng một tí là nó tự nó tản ra con ốc sẽ nút cái à, cái nút cái cám gạo nó ăn chúng ta đừng à, không nên để nhiều nó sẽ dơ nước em cũng xin à, gửi đến bà con về cái các cái phương pháp để dưỡng con ốc con thì nó mới nở thì em xin gửi đến bà con hai phương pháp thứ nhất phương pháp dưỡng ốc con trong cái thùng xốp phương pháp dưỡng ốc con trong cái thùng xốp á đây là phương pháp mà rất là tiện lợi cho những bà con nuôi nhỏ lẻ cái mực nước chúng ta nuôi trong vườn shop á, là, là chúng ta sẽ cho từ mực nước từ 10 đến 20 cm ở trong thùng này chúng ta sẽ để các cái vật thể cho con ốc nó bám như là bẹo hoa dâu dưỡng trong thùng shop thì bà con cần chú ý một ngày chúng ta phải thay nước ít nhất là một lần thì tốt nhất sáng thay nước và chịu thay nước và khi mà chúng ta vớt con ốc nó mới nở từ cái bể nở sang thả vào thùng xốp á chúng ta cứ ờ, thả tự nhiên xuống thì sau một vài giờ con ốc nó sẽ bắt đầu nổi lên và bò lên thành thì cái ưu điểm mà để dưỡng ờ, trong thùng xốp đó, đó là chi phí thấp tiện lợi và nhanh nó không chiếm diện tích lớn ờ, thích hợp cho các hộ dân nuôi nhỏ lẻ và dễ chăm sóc và dễ kiểm soát được cái nguồn thức ăn nhược điểm thì chúng ta phải thay nước thường xuyên không dưỡng được với số lượng lớn thì như bà con đây thấy đây là cái phương pháp dưỡng ốc giống trong cái ờ, thùng xốp ở đây anh ờ, hướng dẫn cho khách hàng của em đây đây có ờ, ba cái thùng thùng này là đã xuống được 3 đến 4 ngày con ốc nó bắt đầu ăn mạnh rồi nha bà con ở đây thì sẽ cho ăn mướp non cám và lá cà muống lá cà muống non luôn bà con thấy nó đeo vào cái mướp non ăn không khi mà bà con để cái mướp non thì nó sẽ ưu tiên ăn cái cái thức ăn nào mà có mùi ngon trước nên nó sẽ ăn mướp trước đều là muốn là ba ngày ba ngày trở đi sau khi xuống ờ, sau khi nở là nó sẽ bắt đầu ăn rất là mạnh nó ăn như thế này thì như bà con thấy cái nguồn nước ở dưới là nó đang đục phải không thì chúng ta cần phải thay tốt nhất là khi sáng ra bà con thay nước một lần à, cho bà con ờ, cho ăn tới chiều rồi con lại ờ, thay nước tiếp chúng ta sẽ thay tiến hành thay 80 cái phần trăm cái lượng nước trong cái à, bể còn bên cái thùng bên đây là con giống đã xuống được tầm 2 ngày giờ bạn thấy nó cũng bắt đầu à, ăn nhưng mà chưa ăn mạnh bạn thấy cái uh, à, mớp không nó đeo chưa có nhiều hiện tại là nó chỉ à, đeo nổi là thôi chứ nó chưa có ăn mạnh thì sau một đêm nữa khoảng 3 ngày tới đi thì nó sẽ tìm thức ăn nó đeo trái mớp rất là nhiều nguồn nước đây cũng chưa có đục khi mà nó ăn là nó thải ra nó đục cái lớp đấy nó chủ yếu là đeo lên bè thôi nha mọi người cái à, mực nước đây thì tầm 10 à, cm thôi chúng ta không cần phải để nhiều đây còn bên đây là cái bể uh, ốc mới xuống luôn nha bà con mới xuống sáng nay như bà con thấy là nó đang đeo vào cây uh, bèo qua dâu rất là nhiều chưa ăn hoặc leo bên thành chưa ăn nên nước nguồn nước nhìn thấy trong không hiện tại giờ mấy con này chưa ăn đâu nó chỉ uh, đang tìm giá thể để bám thôi sau một ngày nó sẽ bắt đầu tìm ăn như bên đây nay không chưa ăn mạnh Đấy, ờ, như bà con ờ, chú ý được các cái đặc điểm này thì bà con ờ, xuống khi mà xuống giống mới ra trong cái thùng á bà con không nên cho ăn quá nhiều nhiều bà con để nhiều thứ vô là nó nó con ốc nó không ăn rồi nó lại làm dơ nguồn nước rồi chúng ta lại không thay nước kịp thì dẫn đến hao hụt bà con biết con ốc con á tầm một tuần thì nó cái độ thích nghi nó cực là cao nó sẽ thích nghi rất là nhiều với cái môi trường còn đây là cái um, cái thùng nước để để thay nước chúng ta sẽ thay bằng cái hút thôi nha bà con đây chúng ta sẽ chỉ cần mỗi ngày chúng ta hút nước uh, cũ ra và thay nước mới vào thôi đơn giản nói chung là các phương pháp dưỡng cho ờ, ốc giống trong thùng xốp này là cực kỳ đơn giản và ai cũng làm được thích hợp rất là nhiều với cái hộ gia đình nuôi nhỏ lẻ không cần phải quá quá phức tạp không tốn nhiều ờ, diện tích chúng ta chỉ tốn công thay nước thôi và chú ý à, khi dưỡng trong cái thùng xốp thì à, nhất thiết là chú ý cái nguồn nước cho ăn vừa phải thùng xốp này thì rẻ thôi à, bốn 40 ngàn một thùng à, bà con có thể à, sử dụng à, các cái thùng các cái mặt à, các khay nhựa cũng được khay nhựa thì nó 75 90 ngàn chúng ta mua mấy cái khay như thế khay à, ba tắc hai tắc thôi chúng ta dưỡng thì nó sẽ lâu hơn còn cái thùng xốp này thì nó tầm mấy tháng cho nó hư à nhưng mà chi phí thấp em xin qua phương pháp thứ hai đó là phương pháp dưỡng con ốc con trong cái mùng lưới thì cái phương pháp dưỡng ốc con trong mùng lưới này là em đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản và ốc giống thì bà con có thể tham khảo lại chi tiết lại ở cái link phía dưới em để cho phần mô tả thì à, khi mà dưỡng trong mùng lưới á, thì cái mùng chúng ta không nên mai quá lớn chúng ta mai từ 2 à, mét vuông đổ lại và cái à, đáy mùng nó cách cái mặt nước là từ 20 đến 30 cm ở phía trên mùng mà chúng ta có thể che lưới cách nhiệt hoặc là che bạc chúng ta giữ ốc con thì chúng ta nên căng trong cái bể à, hoặc là cái ao nuôi ốc của mẹ bên trong mùng thì chúng ta sẽ thả bèo qua dâu để làm gia thể cho ngọc bắp khi mà chúng ta vớt con ốc từ cái bể à, nở ra cái mụn á thì chúng ta nên để à, ốc con lên bèo hoặc là lá sen lá bông súng để ốc nó tự nó tản ra thì bà con chú ý mà chúng ta dưỡng trong cái à, mùng lưới thì nhất thiết là phải có cái mái che ở trên mà chúng ta phải che bạc hoặc là che lưới lan đó để giảm cái nhiệt độ thì ưu điểm của phương pháp này là chúng ta không cần phải thay nước và chúng ta dưỡng được với số lượng rất là lớn thì nhược điểm đó là nó chiếm cái diện tích lớn về chi phí À, em cũng à, đã giới thiệu xong à, cho bà con về hai cách cũng như phân tích về các đặc điểm con ốc con khi nó mới nở hy vọng là bà con sau khi xem video này sẽ tự mình dưỡng được con ốc con để có thể tạo được con giống sau này bà con có thể gầy lại để nuôi cho các cái vụ sau thì mua ốc giống thì chúng ta chỉ mua có một lần thôi lần sau chúng ta sẽ tự gầy lại